cực kỳ đấy tớ lấy cái cơm đây cũng rất là của mình đấy là 18 tám chỉ hai ba năm thôi mười tám mười chín gì lên một hôm lên một tớ hôm tớ với nhìn chung nha anh Bây giờ cũng lên cái ma một hai lần mà Hôm nay chúng ta thật xa

lên Đúng rồi ạ à? Vâng, các bác tự nhiên đi ạ à. Đang quay rồi ạ Quay mà quay rồi về quê em sơn động chiều nay An Châu nay đã đổi khác nhiều Anh điện về tỏa sáng khắp núi rừng thân yêu Anh về Vân Sơn nghe tiếng đàn then Cái số đồng cao khúc nhạc xương quên Hàng vua xưa sương giăng phủ lối về tiếng em cười mở lối đến khắp miền quê giọng nơi ngọt ngào như đường quê ta yên định mỹ vàng khắp đồi nương bao la con sông an châu nương trăng non cao an lạc thế giới Thank you. Jesus. đẹp tươi mùa mới nhịp sống sinh đừng có làm cái cái cái cái, cái chân thanh tra mà làm cái chân ờ, tổ chức rồi không Chứ nay là không có anh Yên nha, hôm nay phải tranh thủ quay của anh quay anh Yên Yên nhá Chưa nay ờ. không quay anh cho nên hôm nay phải tranh thủ quay anh trước bốn giờ Cuối cây to qua là đến cả Quảng Ninh rồi hôm nay hôm nay đáp rất nhiều đã tăng lên yên tử là tăng nhờ hồ đừng đấy là vắng nặng hết đúng không vì mây mù rừng bên suối em hái về tặng anh suối khe rỗ trong xanh in bóng hình đôi ta ánh mắt em chan chứa mà chẳng nói câu gì nhờ tiếng rừng thầm thì nói dùng ta dừng Ôi trời ơi mày để còn trong vịt mồm thế này chán đời không quá chưa xanh ngắt chập trùng vỡ mu ơi anh hiểm lắm giữ giữ cho quay giữ cả đã yêu thương ơi an là tháng rừng chiều bàn tình cá ơi sơn động đẹp giàu bàn tình cá vang xa Quay người quay sâu Chưa Thực ra hôm nay tôi chơi cầu đông này Thành ra mình sâu mình thích hơn Anh em mình hôm nay là cầu xanh Bên suối em hái về tặng anh Suối khe rỗ trong xanh in bóng hình đôi ánh mắt em chăn chứa mà chẳng nói câu gì nhờ tiếng rừng thầm thì nói dùng ta dừng đường vào khe rỗ khe độ cách đây mấy trăm mét nữa xanh ngắt chập trùng vơ ơi anh kiềm lấm giữ rừng cho chị một ngàn đấy đấy chị đứng hết sang bên này sương trà tình ta yêu đến với rừng khe rỗ đến với cả tình yêu đang bị lỗi rừng à? chiều bàn tình ca ngân nga sơn đậm đẹp giàu bạn tình cá vang xa ơi sơn đậm đẹp giàu bạn tình cá vang bóng hình đôi ta ánh mắt em chan chứa mà chẳng nói câu gì nhờ tiếng rừng thầm thì nói dùng ta dừng ơi tiếp rồi kia ơi trong tiếng gió ngàn xanh ngắt chập trùng bơ mu ơi anh kiềm lắm giữ rừng giữ cho màu xanh quê hương giữ cả tình ta yêu thương ơi anh bạn mình đã ơi sớm gặp đẹp rồi bạn xanh ngắt chập trùng vỡ mu ơi anh kiềm lấm giữ rừng giữ cho màu xanh quê giữ cả tình ta yêu thương đến với rừng khe rỗ đến với cả tình yêu ơi an lạc chiều bạn tình đã ngân nga ơi sơn động đẹp giàu bàn tình đã vang xa ơi sơn động đẹp giàu bàn tình ca vang làng anh suối khe rỗ trong xanh in bóng hình đôi ta ánh mắt em chan chứa mà chẳng nói câu gì nhờ tiếng rừng thầm thì nói rừng ta Yên rồi, yên rồi đó. Trước hết là Ờ, vợ chồng em thanh ờ, ca rất là xúc động ờ, cảm ơn anh các chị đã bớt chút cái thời gian về thăm quê chúng em là sơn động mặc dù cái thời tiết nó không được ủng hộ lắm nhưng mà có thể nói là đến phút này cũng tương đối là thành công thì mong rằng cái tình cảm các anh các chị dành cho đồng dành cho cái, cái ờ, tập thể các anh các chị là ngày càng bền chặt hơn à, có những phát triển hơn mong rằng sẽ tiếp tục được đón các anh các chị của đồng và hôm nay thì uh, thanh em mua nhà ờ, thanh mặt gia đình thanh em xin được đi này thì là hôm nay cũng là xe vào đến đây ạ cái địa ờ, phương truyền thống của cây chính quê thanh em anh chị cảm ơn vợ chồng anh ca yêu thương con đường hôm nay thanh thang rộng mở ơn bác hồ ơn đảng quang vinh cho quê hương đất nước thành bình quê mình người kinh người giao ngày nung bên nhau thắm tình đoàn kết xây đắp quê hương hôm nay đẹp tươi sơn đồng ơi sơn đồng yêu thương dương hưu đầy vang danh chiến công còn mãi viết tiếp bài ca truyền thống hào hùng núi rừng quê ta đẹp xinh đồng gì lung linh ánh điện rực rỡ khe gió xôn xao dòng suối ngọt ngào ôi đẹp sao vinh xin ai qua ghé thăm nhé nghe tiếng hát em cô gái người sao yêu tiếng hát em hỡi cô gái vùng cao ta cùng chung tay xây nông thôn đổi mới tây yên từ do ngàn vĩ vu nghe trong sương vang tiếng chuông chùa tuần đạo đẹp như bài thơ cầu treo đúng đưa kết tình đôi lứa tha thiết yêu nhau dựng xây cuộc đời yên định ơi núi đồi bao la ai ngang qua an châu vinh an lệ viễn hát câu tình ca và ngân nga làn điệu treo đói nghèo nay đang lùi xa bản làng quê ta biết ơn đang vác ngô lúa lên xanh hoa trái ngọt lành sơn đồng ơi sơn đồng yêu thương quê hương ta vang danh chiến công còn mãi viết tiếp bài ca truyền thống anh hùng hát tiếp bài ca truyền thống son đồng ơi mai bài ca quê ta đó